Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thần tốc xét nghiệm trên diện rộng không thể vô can. Giống như scandal Việt Á, hoàn toàn không hề hấn gì dù chỉ đạo và đốc thúc thực hiện. Thần tốc xét nghiệm trên diện rộng, Thủ tướng Việt Nam lại hoàn toàn vô can trong scandal giải cứu cho dù rõ ràng công điện số 540 công điện Thủ tướng đã tạo ra mớ bùng nhùng như đã thấy. Cuối tuần vừa qua, tại kỳ họp lần 2 của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng kiêm Chủ tịch hội đồng này chỉ đạo, công tác thi đua khen thưởng phải sáng tạo hơn, thiết thực hơn, đi đúng trọng tâm, trọng điểm, tránh vừa khen thưởng xong lại xem xét kỷ luật. Chưa rõ trong thi đua khen thưởng tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thế nào là sáng tạo hơn, thiết thực hơn và nếu không đi đúng trọng tâm, trọng điểm, tiếp tục xảy ra tình trạng vừa khen thưởng xong lại xem xét kỷ luật thì sao? Tuy nhiên, tường thuật về kỳ họp vừa đề cập cho thấy ông chính dường như hoàn toàn vô can. Nếu chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào khi công ty Việt Á được tặng huân chương lao động hạng 3 vì nghiên cứu sản xuất bộ xét nghiệm COVID-19 và tập thể Cục lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao cũng được trao huân chương y hệt như thế nhờ tổ chức những chuyến bay giải cứu để đưa công dân gặp hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu về nước – thì tất nhiên Thủ tướng cũng vậy dù chính ông trực tiếp hoặc gián tiếp tạo điều kiện cho điều này xảy ra thông qua chính sách thần tốc xét nghiệm trên diện rộng. Dẫu hậu quả của việc nghiên cứu sản xuất kinh doanh bộ xét nghiệm COVID-19 dán nhãn công ty Việt Á là đặc biệt nghiêm trọng, nhưng đến giờ, việc xem xét trách nhiệm chỉ mới chạm nhẹ vào hai cá nhân là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng hoặc đang là Bộ trưởng ông Nguyễn Thanh Long hoặc từng là cựu Bộ trưởng ông Chu Ngọc Anh. Cả hai ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng này chỉ mới bị hệ thống chính trị đề nghị cảnh cáo và vì hệ thống công quyền chưa hành động nên vẫn đang đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng Y tế hoặc Chủ tịch thành phố Hà Nội. Không có bất kỳ cá nhân hoặc cơ quan hữu trách nào đề cập đến trách nhiệm của ông chính. Vì sao đã có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy hoạt động sản xuất và phân phối bộ xét nghiệm COVID-19 dán nhãn công ty Việt Á không thể gây hậu quả nghiêm trọng như thế nếu không có chủ trương, thần tốc xét nghiệm trên diện rộng và ông chính tả sung hữu đột, đốc thúc hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương tới địa phương phải thực thi nghiêm túc chủ trương này, phớt lờ khuyến cáo của nhiều người, nhiều giới – thần tốc xét nghiệm trên diện rộng vừa không thể đem lại hiệu quả mong muốn, gia tăng nguy cơ lây nhiễm, vừa lãng phí, làm cho doanh giới, quốc gia thêm kiệt quệ vì chi phí quá lớn mà ông chính không phải chịu một trách nhiệm nào cả. Tương tự, Tổng Giám đốc Công ty Thương mại Du lịch Dịch vụ Hàng không An Bình không thể đưa hối lộ cho một Thứ trưởng Ngoại giao 4 viên chức lãnh đạo Cục lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao, một chuyên viên vụ trang thiết bị và công trình y tế thuộc Bộ Y tế, một cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Nếu cuối tháng 4 năm 2021, ông Chính không ban hành công điện số 540 Công điện Thủ tướng yêu cầu 5 bộ ngoại giao, công an, y tế, quốc phòng, giao thông, vận tải, giám sát, quản lý chặt chẽ công tác tổ chức chuyến bay, đảm bảo tần suất, đối tượng và số lượng người chuyến bay theo kế hoạch được duyệt phù hợp với khả năng tiếp nhận trong nước. Công điện số 540, Công điện Thủ tướng không chỉ tạo điều kiện cho Cục lãnh sự kiếm tiền nhờ phê duyệt các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước, các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài có thêm cơ hội bóp cổ công dân Việt Nam bằng việc đẻ ra thêm đủ loại thủ tục trong việc duyệt cho từng cá nhân được lên những chuyến bay ấy để hồi hương. Ví dụ, buộc phải trả lệ phí, hợp thức hóa, lãnh sự thẻ chích ngừa, dịch và chứng thực thẻ chích ngừa. Nếu đương sự tự dịch thì phải trả lệ phí chứng thực thẻ chích ngừa của ngoại quốc được dịch đúng mà còn giúp chính quyền các địa phương một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lưu trú hốt bạc. Vì sao Công an Việt Nam chỉ điều tra việc đưa và nhận hối lộ trong phê duyệt các chuyến bay của Cục lãnh sự mà không đá động gì đến trách nhiệm của các cơ quan ngoại giao ở bên ngoài Việt Nam trong xét duyệt những trường hợp cần hồi hương, cũng như trách nhiệm của chính quyền một số địa phương theo công điện số 540 Công điện Thủ tướng có quyền tiếp nhận hay từ chối cho các chuyến bay đưa người hồi hương hạ cánh, đính kèm việc tiếp nhận là chỉ định nơi bắt buộc cách ly với mức phí rất cao. Có đưa và nhận hối lộ trong tiếp nhận những chuyến charter, doanh nghiệp nào đó làm thủ tục bao nguyên chuyến rồi bán lẻ từng chỗ và chỉ định nơi bắt buộc cách ly hay không. Ai cũng biết chi phí hồi hương bằng đường hàng không khi đại dịch còn hoành hành tăng trung bình từ 4 lần đến hơn 10 lần. Không ít trường hợp phải trả hàng chục ngàn Mỹ Kim vì ngoài số tiền phải trả cho chuyến bay còn bị buộc phải cách ly tại những cơ sở lưu trú sang trọng với chi phí lưu trú rất cao như hệ thống Vinpearl của Vingroup, chẳng hạn quảng cáo trên travel.com.vn về chuyến bay hồi hương khởi hành từ Pháp, Paris – ngày 10 tháng 11 năm 2021 tạm ngừng tại Seoul, Nam Hàn đến Cam Ranh ngày 12 tháng 11 năm 2021 cho biết chi phí do phải cách ly 8 ngày 7 đêm tại Vinpearl, Condotel Empire Nha Trang là 89 triệu đồng cho một người lớn và 85 triệu đồng cho một trẻ em. Trong tuần tháng 12 năm ngoái, một số viên chức hữu trách trong lĩnh vực hàng không, doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch, Đồng Thanh đề nghị chấm dứt những chuyến bay hồi hương nhằm trục lợi và sớm mở lại các đường bay thương mại theo thông lệ quốc tế. Lúc đó, ông Võ Huy Cường, Cục Phó Cục Hàng không của Bộ Giao thông Vận tải thừa nhận, kế hoạch mở lại các chuyến bay quốc tế chở khách đến Việt Nam đã bắt đầu từ tháng 7 năm 2020, nhưng đến nay, tháng 12 năm 2021, cứ dập dình. Ông Cường không đề cập, nhưng rõ ràng chuyện mở lại các chuyến bay quốc tế chở khách đến Việt Nam dập dình vì công điện số 540, công điện Thủ tướng mà Thủ tướng Việt Nam gửi các nơi hồi tháng 4 năm 2021. Công điện này đã trở thành cơ sở pháp lý để chính quyền các địa phương tự do đặt định đủ loại yêu cầu, biến các chuyến bay hỗ trợ với chi phí tương đối hợp lý vì cách ly tại các cơ sở do quân đội điều hành thành charter, chuyến bay combo, gộp cả chi phí vận chuyển lẫn chi phí cách ly nâng tổng chi phí hồi hương lên từ vài lần đến hàng chục lần. Tới mức những người có trách nhiệm không thể kiềm chế mà phải tố cáo đó là trục lợi từ nỗi bỉ cực của đồng bào. Mọi thứ chỉ trở lại gần như bình thường sau khi Công an Việt Nam khởi tố vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Cục lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao. Tại sao toàn bộ hệ thống chính trị, hệ thống công quyền có tai như điếc, có mắt như mù khi 200.000 công dân trở thành nạn nhân của khoảng 800 chuyến bay được ví von là giải cứu, kêu như bọng? Đó là chưa kể đến hàng triệu người mà sinh kế gắn liền với hoạt động của các lĩnh vực hàng không, lưu trú, vận chuyển, ăn uống, cùng với gia đình của họ bị biến thành nạn nhân do du lịch thương mại tê liệt chỉ nhằm vào Cục lãnh sự và Công ty Thương mại Du lịch Dịch vụ Hàng không An Bình liệu có thỏa đáng. Giống như scandal Việt Á, hoàn toàn không hề hấn gì dù chỉ đạo và đốc thúc thực hiện thành tốc xét nghiệm trên diện rộng. Thủ tướng Việt Nam lại hoàn toàn vô can trong scandal giải cứu, cho dù rõ ràng công điện số 540, công điện Thủ tướng đã tạo ra mớ bùng nhùng như đã thấy. Có phải nhờ vậy, những viên chức lãnh đạo một số bộ trong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 Trong vài ngày nay, nhiều người Việt đăng lên mạng xã hội YouTube hoặc Facebook đoạn video ghi cảnh vài người Ukraine xé cờ Việt Nam với bình luận rằng hành động đó là không thể chấp nhận được đối với người Việt Nam và việc các thành phần tân phát xít Ukraine bị Nga đánh là đáng đời. Ngược lại, nhiều người Việt khác lên tiếng kêu gọi đừng bị kích động. Theo quan sát của VOA, đoạn video vẫn xem được trên mạng xã hội hôm 18 tháng 4 cho thấy bốn người đàn ông Ukraine xé hai lá cờ quốc kỳ của Việt Nam rồi vứt xuống đất trước một đám đông reo họ cổ vũ. Một số người đăng viết trong lời giới thiệu về video rằng đám người này là những kẻ tân phát xít Ukraine đã xúc phạm quốc kỳ Việt Nam, một việc không thể lý giải nổi, và rằng chúng đã đưa đất nước của chúng đi đến chỗ bị chiến tranh tàn phá, còn người Việt hãy kệ chúng nó. Thậm chí, có người viết rằng thấy hả dạ khi quân đội Nga đánh tơi tả đội quân Azov của Ukraine và xem đó như là quả báo. Đoạn video xuất hiện vào lúc cuộc chiến tranh xâm lược của Nga vào Ukraine đã bước sang tuần thứ 8 với những phản ứng trái chiều nhau trong dư luận Việt Nam, trong khi người Việt ủng hộ hoặc bào chữa cho việc Nga đánh nước láng giềng nhỏ và yếu hơn, người Việt khác phản đối Nga và bày tỏ tình đoàn kết với Ukraine, đồng thời quyên góp hàng tỷ đồng để giúp nước này. Những người Việt sinh sống lâu năm ở Ukraine, trong đó có Facebooker Chánh Vũ và Hải Anh Nguyễn, được nhiều người theo dõi xác nhận rằng đoạn video là có thật nhưng không phải là một sự kiện mới đây mà là một vụ xảy ra hồi năm 2006 khi những người dân tộc cực đoan Ukraine kéo đến gây sự phản đối việc cộng đồng người Việt xây chùa Trúc Lâm ở thành phố Kharkiv. Tuy nhiên, những người nắm sự việc nói thêm rằng vụ này sau đó được giải quyết ổn thỏa. Cả người Việt ở Kharkiv lẫn nhóm Ukraine dân tộc cực đoan đều đã quên từ lâu rồi và họ đặt câu hỏi phải chăng một số người ở Việt Nam giờ đây bởi đống rác ấy ra là vì mục đích chia rẽ Việt Nam với Ukraine và vu vạ chính quyền Ukraine là phát xít. Trái ngược với thái độ phẫn nộ của nhiều người Việt khi xem đoạn video vừa được xới lên, nhiều người khác trong đó có giáo sư Mạc Văn Trang với nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội đưa ra lời kêu gọi hãy bình tĩnh, đừng để bị kích động hoặc bị sỏ mũi. Tôi nghĩ ở nước nào, ở đâu cũng có những nhóm người quá khích, họ không đại diện cho chính phủ và đa số người dân. Hãy cảnh giác với những kẻ lợi dụng một số hình ảnh bài viết để kích động chia rẽ quan hệ Việt Nam và Ukraine. Giáo sư Trang cho VOA biết suy nghĩ của ông qua email. Dưới góc nhìn của giáo sư Trang, Việt Nam giống Ukraine hơn bất cứ nước nào khác vì cả hai đều cùng chung hoàn cảnh ở cạnh nước lớn và bị nước lớn xâm lược Ông nhận xét với VOA, giờ đây Ukraine là tấm gương yêu nước, yêu tự do, dũng cảm bảo vệ độc lập chủ quyền sáng chói để người Việt Nam ngưỡng mộ và học tập cách mà họ đoàn kết toàn dân trên dưới một lòng đánh quân xâm lược bành trướng bá quyền Nga hiệu quả ra sao. Theo nhận định của giáo sư Trang, số người Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài ủng hộ Ukraine rất nhiệt tình và lên án Tổng thống Nga Putin mạnh mẽ, luôn áp đảo số người Việt thân Nga với bằng chứng là biết bao các tổ chức xã hội dân sự và người dân Việt Nam đã lên tiếng, đã cầu nguyện, đã quyên góp ủng hộ Ukraine. Vì vậy, vị giáo sư tin rằng chính phủ và nhân dân Ukraine đủ thông minh để hiểu được thái độ của đa số nhân dân Việt Nam và phân biệt được điều đó với việc chính phủ Việt Nam hai lần bỏ phiếu trắng về nghị quyết của Liên Hiệp Quốc lên án Nga xâm lược Ukraine và bỏ phiếu chống về việc Liên Hiệp Quốc loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền. Trên cơ sở đó, ông Trang nói với VOA rằng Hiện nay tôi tin là những người Việt Nam từng sống ở Ukraine cùng chung số phận với nhân dân sở tại sẽ cùng được đùng bọc, không sợ bị phân biệt đối xử. Cũng lên tiếng về video gây tranh cãi, ông Phan Châu Thành, Facebooker có nhiều ảnh hưởng sinh sống tại Ba Lan, viết trên trang cá nhân rằng Ba Lan và Ukraine là hai nước láng giềng có những thù hận trong quá khứ, nhưng khi Ukraine bị Nga xâm lược, Ba Lan đã đặt quá khứ sang một bên và giúp đỡ Ukraine nhiệt tình. Bởi vì họ, Ba Lan hiểu chỉ có sự tử tế mới thay đổi được xã hội, mới xóa đi được thù hận, mới đem con người xích lại gần nhau, ông Thành viết. Dẫn lại các thông tin chính thức, ông Thành cho biết Ba Lan đón nhận 1.8 triệu người Ukraine tị nạn và sẵn sàng nhận thêm nhiều triệu người nữa. Đồng thời nước này cũng là một trong những quốc gia cung cấp vũ khí viện trợ kinh tế nhiều nhất cho Ukraine. Giờ đây, ai là bạn, ai là người đáng chơi nhất, là đồng minh thân cận nhất đối với người Ukraine? Tất nhiên là người Ba Lan, ông Thành bình luận và đưa ra ý kiến. Thế nên, người Việt Nam ơi, làm ơn hãy suy nghĩ sự mù quáng của thù hận, kích động bạo lực vì cờ quạt hay ba thứ tính toán nhỏ mọn. Chủ nghĩa có lợi mới ủng hộ, không làm cho dân tộc mạnh lên, không làm cho con người cuộc sống tốt đẹp lên đầu mà chỉ có sự tử tế. Việt Nam muốn mạnh, lớn hơn, muốn độc lập tự do, hạnh phúc thì cũng phải học nhìn họ, Ba Lan mà học thôi, Việt Kiều Phan Châu Thành ở Ba Lan viết. Những ý kiến như của ông Phan Châu Thành và giáo sư Mạc Văn Trang được nhận hàng nghìn phản ứng yêu thích và được hàng trăm người khác lan truyền bằng chức năng share trên mạng xã hội.